trứng cam và dụng cụ để nướng bánh thì mình dùng khuôn nướng bánh bông lan để mình nướng nha và bây giờ mình à, chia sẻ đến quý cô chú anh chị từng nguyên liệu để cho cô chú anh chị dễ làm thì à, trước tiên là mình à, dùng đường nha ở đây là mình có đường cát đường cát thì mình dùng 500g đường cát nha và trứng thì mình dùng 500g trứng nha thì cô chú dùng trứng vịt hoặc là trứng gà để cô chú nướng bánh này rồi bột mì thì mình dùng 300g à, bột mì nha và bột năng á, thì mình dùng 5g bột năng thì à, video này là mình chia sẻ à, đến cô chú là có bột năng nha và cam thì mình dùng nửa quả cam đó nửa quả cam mình dắt ra thành nước nha rồi giờ mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi nha rồi thì đây là mình có 8 quả trứng nha thì 8 quả trứng này tương đương với lại 500g trứng thì ở đây mình dùng là trứng vịt nha mình lấy tám quả trứng này ra thì trứng này là 500g trứng nha rồi mình được à, như vậy là mình lấy ra được à, 500g trứng nha và tiếp theo là mình đánh trứng này dậy lên rồi mình à, đánh cho tan ra xong mình bỏ đường vô nha rồi mình bỏ 500g đường hoặc là cô chú có thể bỏ 550g à, cũng được nha mình đánh cho trứng này cho thật là dậy lên khoảng 15 phút nha Rồi thời gian mình đánh trứng khoảng 15 phút thì trứng nó dậy trắng lên nha. Rồi tiếp theo là mình cho cam vào thì mình cho nửa ờ, quả cam, mình cắt sẵn rồi. Thì cam này là nó khử mùi tanh của trứng nha, mình không dùng vani và mình dùng cam để cho cái bánh nó mềm hơn. Đó mình cho vào đây để mình đánh tiếp nha, đánh cho đều lên. mình đánh trứng à, xong và tiếp theo là mình à, chọn bột này một mì với lại bột năng chung với nhau nha thì ở đây là mình có 300g à, bột mì như hồi nãy là mình chia sẻ đến quý cô chú đó thì đây là 300g nha và đây là 5g bột năng thì mình chọn chung với bột mì thì mình chọn chung với nhau á cô chú có thể là rạn mình mình rạn lại để cho nó mịn cái bột mì này lại cũng được nha nhưng mà mình không cần thiết mình phải dạng lại đâu mình để nguyên luôn mình không cần phải gây lại đó mình chọn chung nè rồi như vậy là tổng bột mì của mình đó là 305 gram bột nha đó mình chọn chung vô mình đã cho đều nha rồi như vậy là mình đã chọn bột mì xong và tiếp theo là mình nhúm lửa lên để mình làm nóng khuôn rồi mình nướng bánh nha rồi tiếp theo là mình à, làm nóng khuôn nha thì à, khuôn bánh bông lan này á nó có à, phần nắp và phần à, đáy khuôn thì đáy khuôn á thì mình để than ở dưới lò nha và phần nắp trên mình à, cũng vẫn để than thì à, phần nắp trên này á là mình để than nó nhiều hơn so với phần ở dưới khuôn nha tại vì á, là ở dưới lò mình á, là nó có giữ nhiệt độ khi mà mình đốt lửa nóng lên á, là cái lò của mình á, là nó nóng trước thì mình để than nó ít mình để cái than ở trên này nhiều hơn đó mình để than ở trên này nhiều hơn nha và quan trọng là mình phải làm cho thật là nóng khuôn nha nóng đều hết cái khuôn này à, bánh nó mới không dính nha quý cô chú anh chị rồi tiếp theo là mình thoa dầu khuôn nha đó mình phải thoa cho đều nha rồi thì đây là chỉ à, mình à, làm đầu tiên để à, cho chia sẻ đến cô chú rồi mình thoa xong rồi mình đậy lại nha mình giữ lại cho cái khuôn cho nó nóng cho nó đều lên đi rồi tiếp theo là mình múc bọt nha đó tiếp theo là mình múc bọt thì mình dùng hai giá thì mình múc bọt này á đây là bọt trứng nha đó bọt trứng thì mình múc khoảng à, hai giá này thì được có khoảng 200 gram à, bọt trứng nha thì mình cho vô là từ 5 đến 6 gram bột mì thì bột mì bột năng hồi nãy mình chọn trộn chung rồi đó bây giờ mình à, cho vô bột trứng để mình đảo đều lên nha thì đây là cái cách chọn bột ngon nhất à, theo à, kiểu mà mình làm bánh à, truyền thống là cách chọn à, bột mì với trứng bằng tay mình đảo lên cho nó đều trường hợp mà bột nó hơi đặc thì mình à, thêm vô một ít bột trứng và nếu mà bột lỏng thì mình thêm vô một ít bột mì thì đây là cái cái công đoạn mà hầu như là quý cô chú anh chị chưa biết cách làm thì gặp phải vấn đề này rất là khó thì theo như mình làm á thì à, cũng rất là dễ dàng thay vì mình trộn chung vô luôn một lượt cũng được nhưng mà mình nướng thời gian lâu thì cái bánh nó sẽ không ngon vì vậy mà mình làm để cho cái bánh nó ngon nhất có thể nha đó mình chọn mình quậy lên cho nó tán ra cho nó đều cái bọc mì với bột năng nè đó rất là đơn giản luôn nha rồi bọc như vậy là vừa luôn thì mình làm à, mình chọn à, một cách đầu như vậy thì cách sau mình cũng vẫn làm tương tự nha rồi tiếp theo là mình đổ bọt vô khuôn rồi tiếp theo là mình đổ bọt vô khuôn nha đó, khuôn nó nóng lên rất là nhiều và khi mà mình đổ bọt vô khuôn á, thì mình chịu khó mình canh nha nếu mà lửa trên nó nhiều thì cô chú anh chị lấy lửa trên bỏ về dưới đáy dưới dưới phần khuôn còn nếu mà dưới nhiều lửa thì mình lấy ở dưới mình để lên trên hoặc cô chú có thể nhấc cái lò mình xuống để làm sao cho cái bánh nó vừa lửa nha nhưng mà quan trọng là mình phải canh lửa rồi à, mình coi cái à, bánh cái màu bánh vàng đẹp đều thì mình lấy ra và cái quan trọng nữa là khi mà cô chú chọn bột nếu mà cái bánh nó bị nứt ra thì cái lượng bột mì nó bị dư nha còn cái bánh nó bị hót vào thì cái lượng bột mì nó thiếu như vậy thì mình chọn theo cái tỷ lệ mình chia sẻ thì cô chú có thể thêm một ít hoặc giảm một ít đó rồi xong như vậy là mình à, để nắp trên lại đó về cái cách làm bánh bông lan này cũng rất là đơn giản rồi hy vọng là cô chú anh chị à, làm được món bánh bông lan này và mình đợi cho cái bánh này nó vàng rồi mình lấy ra nha rồi tiếp theo là mình lấy bánh ra nha nó vàng đều ha rồi mình lấy bánh ra đó được cái ha mình nướng à, những cái sau thì à, cái bánh à, càng dễ lấy nha đó hai cái rất là thơm luôn rồi được ba cái ha rồi bốn cái thì đây là cách làm bánh bông lan à, dễ nhất và à, nhanh nhất thì à, qua à, cái video này thì cũng rất mong à, quý cô chú anh chị làm được bánh bông lan như mình nha đó cô chú anh chị thấy khi mà mình lấy ra cái bánh nó còn dính lại á, một chút á, thì cô chú anh chị à, lấy ra luôn cho nó sạch khuôn nha rồi mình đổ cái khác vào những cái sau thì à, nó dễ lấy rồi những cái sau thì rất là dễ nướng bánh à, cho nó vàng thì anh được thơm nha rồi để mình nướng vị khác cho cô chú anh chị thấy nha là cái dĩ à, à, tiếp theo nè mình lấy sạch cái à, phần à, bánh nó dính lại đi rồi tiếp theo là mình à, đổ bột vô khuôn nha múc một muỗng lưng thôi mình cho vào khuôn mình đừng cho đầy quá nha khi mà nó phì lên thì đây là vị thứ hai mà mình nướng nha rồi xong mình lại à, nắp lại trên lại mình à, làm tương tự như dĩ đồng thì mình cũng vẫn canh lửa như vậy nha khi mà lửa trên vàng thì mình bỏ xuống dưới còn ở dưới vàng thì mình bỏ lên trên nha rồi lấy dĩa thứ hai ra đó cô chú thấy à, lấy à, ra rất là dễ luôn nha thì à, cái khuôn mình nướng á nếu mà nó được lửa rồi á khuôn đầu hơi hơi khó lấy một chút xíu nhưng khuôn sau rất là dễ luôn đó rất là dễ luôn nha nó không dính khuôn luôn nha cô chú rồi tiếp theo là mình lấy dĩ thứ ba ra nha đó mình để lửa cũng vừa thôi chứ mình đừng để lửa cho à, áp quá thì áp quá thì cái bánh nó dễ bị khét mình để đều lửa là được rồi rất là dễ lấy luôn nha và như vậy là video mình chia sẻ đến quý cô chú anh chị là cách làm bánh bông lan hay là bột đến đây là hết nha quý cô chú anh chị à, hãy đăng ký kênh để à, theo dõi hơn nhiều video hơn và mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị video tiếp theo nha